cũng phai màu ngỡ duyên mình bền lâu ai ngờ lại xa cách nhau chẳng treo trên mái đầu tâm tư nên âu sầu qua bao nhiêu dài dầu mà lại ngỡ qua cầu sang ngang buồn làm chi em ơi hết duyên phần cũng lơ làng tiếc một đời rời xa ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang ai gieo bao phú vàng cho hoa kia úa tàn thương sâu kiếp bé bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng sau lìa xa tầm với đời còn bao tương lai lỡ sai vẫn kịp gọi lời dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thôi dài một làm chi em ơi nắng mưa nào bởi do mình tất cả là thiện ý nên tình đành phải dở dàng sinh mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi hoa rơi bên thềm và giữ mãi tặng đầy con tim nói sau lê xa tầm vơi đời còn bao tương lai lỡ sai vẫn kịp quay lại dù thời gian thôi phai xin gói vào một tiếng thôi dài dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thôi dài